bắt đầu vào nội dung chính của ngày hôm nay phần một lớn lý thuyết một nhỏ động lượng phần 1.1 xung lượng của lực xung lượng của lực một cái khái niệm về tên mới đó là xung lượng của lực các bạn phải nhớ thật kỹ nhé xung lượng của lực ở đây thầy có hai cái ví dụ ví dụ đầu tiên đây là một video mà cầu thủ bóng đá thiên tài Messi đúng nhỉ đã ghi bàn từ chấm đã phạt trực tiếp vào lưới của Liverpool. Đây tôi nhìn há bên ngay Liverpool, được không ạ? Đó. Thế thì đây là một ví dụ ta thấy là cầu thủ này tác dụng một cái lực rất là nhanh và đủ mạnh vào quả bóng làm cho quả bóng này nó không còn đi theo đường thẳng nữa mà đi theo một cái quỹ đạo khác tức là cái hướng của nó đã đã thay đổi đúng chưa các em ví dụ số 2 một thí nghiệm số 2 thí nghiệm số 2 này đây thầy có một cái bàn bia bàn bia có quả bóng bia này khi chúng ta tác dụng một lực vào quả bóng này thì làm quả bóng di chuyển đập vào thành bàn và đã đổi hướng đã đổi hướng thì cả hai cái thí nghiệm này ta thấy là đều có những cái lực tác dụng vào các vật quả bóng này quả bia một cái độ lớn độ lớn đủ lớn đúng không ạ và thứ hai làm cho vật có kết quả đó là thay đổi cái hướng chuyển động thì đây người ta gọi là gì chúng ta cho thầy một cái kết luận hay một số nhận xét như sau lực có độ lớn đáng kể độ lớn đáng kể đúng không nhỉ? Tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn có thể gây ra biến đổi đáng kể về trạng thái chuyển động của vật. Trạng thái ở đây có nghĩa là gì? Cái hướng của nó đã thay đổi. Đúng không? Hướng của nó. Đáng ra quả bóng do Messi sút thì phải đi đường thẳng này nhưng đã có một quỹ đạo khác hoàn toàn và làm cho thủ môn bó tay. Đáng ra quả bia nó phải đi thẳng nhưng khi gặp vào thành bàn gái đã đổi hướng chuyển động. Thì đấy, cái lực có độ lớn đáng kể này tác dụng của một vật nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn có thể gây biến đổi và đáng kể trạng thái chuyển động của vật thì cái lực này cái lực này người ta gọi là xung lượng của lực đấy ta đọc đề này đọc tiếp được kết luận khi một lực F tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian delta t thì tích F vector nhân delta t được gọi là xung lượng của lực F trong khoảng thời gian delta t ấy đúng nhỉ trong khoảng thời gian delta t ấy đấy F vector nhân delta t gọi là xung lượng của lực nhớ nhá nhớ được chưa nhỉ rồi Chúng ta sang mục 1.2 động nữa. Trước khi đi vào khái niệm thì chúng ta hãy nhìn đến đây. Thầy sẽ thiết lập cái xung lượng của lực cho các bạn nhìn. Đây nhé. Chúng ta biết rằng chúng ta biết rằng khi mà quả bóng đang quả bóng đang được nghiêng thì lúc này lúc này chúng ta cầu thủ Messi đó đã tác dụng một lực làm cho quả bóng di chuyển từ vận tốc V1 bằng 0 cho đến vận tốc V2 thì nó đã sinh ra một giá gia tốc đúng không ạ? Và lúc này chúng ta hoàn toàn dùng định luật hai Newton để thiết lập được cái gia tốc này đúng không ạ chúng ta biết rằng gia tốc A